à, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thế nào là phép quay, các tính chất của phép quay và phân dạng các dạng toán liên quan đến phép quay, đồng thời thực hành các ví dụ liên quan đến dạng toán đó. À, trước tiên chúng ta cùng vào mục 1 đó là định nghĩa phép quay. À, cho điểm O và góc lượng giác alpha. Chúng ta nhớ là góc lượng giác là chúng ta đã học từ lớp 10 rồi nhé. À, cái phép biến hình biến điểm O thành chính nó và biến mỗi điểm M khác điểm O thành điểm M phẩy sao cho OM phẩy bằng OM và góc lượng giác góc giữa OM với OM phẩy bằng góc alpha được gọi là phép quay tâm O góc alpha đó thì điểm O này của chúng ta điểm O được gọi là tâm quay à, góc alpha được gọi là góc quay của phép quay nhá à, và ta ký hiệu như này nhá Q O alpha nhá có nghĩa là phép quay tâm O góc alpha đó để định nghĩa về phép quay các bạn cần lưu ý nhá à, chúng ta sang mục thứ hai đó là tính chất của phép quay phép quay là một phép dày hình do vậy là nó bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ chúng ta chú ý nhé như vậy chúng ta đã học các phép uh, tịnh tiến này phép đối xứng trục đối xứng tâm và đến phép quay là đều là các phép dày hình à, chúng ta cùng tìm hiểu các tính chất của phép quay này phép quay biến một đường thẳng thành một đường thẳng phép quay biến một đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó biến một tam giác thành tam giác bằng nó và biến một đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính với nó. Đó. Chúng ta chú ý các nhận xét như sau. Phép quay alpha với alpha là góc nằm trong khoảng từ 0 đến pi. Đấy, thì chúng ta chú ý những này nhé. À, phép quay này biến đường thẳng D thành đường thẳng D phẩy. Khi đó này à, ta, ta, ta chú ý góc giữa D và D phẩy có hai trường hợp nhé. Góc giữa D và D phẩy bằng góc alpha nếu alpha nằm trong khoảng từ 0 đến pi trên 2. Và gốc giữa D và D phẩy bằng pi trừ alpha nếu alpha nằm trong khoảng từ trừ ờ, từ pi 2 đến pi của dấu bằng ở đây nhá. Đó thì chúng ta nhớ cái cái, cái góc này để cho chúng ta tính và góc giữa hai đường thẳng này luôn là góc nằm trong khoảng từ 0 đến 90 độ. Rồi, ờ, chúng ta phần ờ, này chúng ta chú ý là uh, cái tính chất thứ hai là chúng ta xét về cái biểu thức tọa độ của các quay. Thì điểm M phẩy các bạn chú ý đến điểm ký hiệu này. Điểm M phẩy là ảnh của điểm M qua phép quay tâm là y góc alpha với y có tọa độ là AB chúng ta chú ý nhé M phẩy là ảnh của M qua phép quay tâm y y là tâm quay và góc quay là góc alpha thì chúng ta nhớ cái công thức nhớ cái biểu thức tọa độ của phép quay như sau nhá điểm M là tọa độ là xy nhá còn điểm M phẩy là tọa độ là x phẩy y phẩy giống như các bài trước chúng ta học thôi như vậy x phẩy sẽ bằng x cos alpha trừ đi y sin alpha cộng a còn y phẩy sẽ bằng x sin alpha cộng y cos alpha cộng b đây công thức cơ bản các bạn nắm vững rồi nhá nếu trường hợp mà tâm quay là là là